Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trịnh Văn Quyết đã quật ngã 5 đồng chí, điểm mặt từng người. Vụ án Trịnh Văn Quyết không phải là vụ án đơn giản, bởi nếu chỉ một mình chủ doanh nghiệp thì không bao giờ tự mình làm nổi. Việc bán chui, chót lọt một lượng lớn cổ phiếu thu lợi hàng trăm tỷ đồng phải có sự tiếp tay của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam chuyên quản lý ngành chứng khoán ở đây. Thị trường chứng khoán của Việt Nam hiện nay nát như tường với hàng loạt chính sách được áp dụng để ngăn cản hiện tượng bong bóng. Đấy là hậu quả, còn nguyên nhân là do đâu là câu hỏi đang được ra. Đó là do những con người nắm quyền sinh quyền sát của thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ Ủy ban chứng khoán nhà nước cho đến hai sở giao dịch chứng khoán ở hai thành phố lớn nhất của đất nước. Đó là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết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 Thu lợi bất chính chẳng qua là tội giúp cho Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu để chia chác món lợi bất chính mà thôi. Rõ ràng là bởi Trịnh Văn Quyết phạm tội mà kéo theo năm quan chức ngành chứng khoán Việt Nam cũng ngã nhào. Hiện nay Trịnh Văn Quyết đang ở trong tù và được cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an lấy lời khai. Từng lời khai của Trịnh Văn Quyết sẽ hạ từng người, từng người một trong đội ngũ quan chức của nhà nước Việt Nam đây là hình ảnh ông Trần Cẩm Tú, nhân vật mà nhiều quan chức rất sợ hãi. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước tham nhũng. Hầu hết các quan chức đều có tư tưởng ăn chia trục lợi mà không sợ toán lương tâm gõ cửa. Bởi hầu hết trong số họ chỉ có lòng tham chứ không hề có lương tâm. Hiện nay chỉ mới có 5 quan chức bị kết luận là dính chàm. Tuy nhiên, danh sách sẽ không dừng lại ở đó nếu phanh phui rộng hơn nữa bán chui cổ phiếu thu lợi bất chính đến 500 tỷ thì không thể nào Trịnh Văn Quyết ăn một mình. Cũng phải lót cho quan chức từ trên xuống dưới thì thương vụ mới chót lọt. Với 500 tỷ, không ít người sẽ dính vào vòng lao lý và đoàn tụ với ông Trịnh Văn Quyết trong tù hoặc gặm Trịnh Văn Quyết tại tòa khi tòa cho xử vụ án lớn này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trong tù Nguyễn Đức Trung đang chờ người kế nhiệm Trung Ngọc Anh có thoát làng trời. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc vào hôm 12 tháng 5. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chứng tỏ sức mạnh không thể lay chuyển. Kết thúc của hội nghị, nhiều người đợi một cơn địa chấn thực sự. Đó là xử lý hàng loạt những nhân vật được lên danh sách trước đó. Ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long là hai nhân vật đang được chờ đợi nhất. Việc cấu kết với công ty Việt Á là hành động phi nhân tính, không ai có thể chấp nhận được và đặc biệt điều này nghiêm trọng khi các đảng viên cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện. Hai con người này cần phải bị trừng trị và điều gì đến sẽ phải đến. Đó là chiều ngày 18 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn thanh Long. Theo các mức độ kỷ luật trong đảng như khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ, thì Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn bị cảnh cáo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên bị khiển trách. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh bị kỷ luật. Như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng đang từng bước đưa ông Chu Ngọc Anh đến gần với nhà tù hơn nữa. Vụ án liên quan đến công ty Việt Á là một đại án, rất có thể nhiều quan chức khắp nơi ở Việt Nam đang dính vào và sẽ lần lượt sổ khám cũng như nhận những án tù kéo dài. Nếu làm sạch vụ này, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tăng thêm uy tín không ít Cấp dưới của ông Trung Ngọc Anh bị kỷ luật rất nặng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ khỏi đảng ông Trịnh Thanh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ, Phó Bí thư Chi Bộ, Phó Vụ trưởng Vũ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam. Ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Thiện Thành, nguyên Bí thư Chi Bộ, nguyên Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước cũng bị cảnh cáo Ông Lê Bách Quang, Chủ tịch các hội đồng tư vấn Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19, khiển trách ông Nguyễn Đình Hậu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư tri bộ, Vụ trưởng vũ khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế, khoa học và kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ. Danh sách này cứ ngày một dài mãi vì đây là tội ác gây ra cho nhân dân Việt Nam có thể đem đến hạt chết cho hàng ngàn người vì bộ thét giảm này. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Cũng tại kết luận của kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bí thư Ban Cán sự Đảng nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Được biết, ông Trung Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ từ tháng 4 năm 2016. Ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuối tháng 9 năm 2020 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16. Trong Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trung Ngọc Anh là người có vị trí cao nhất là nhân sự thuộc Bộ Chính trị quản lý. Vậy nên, quy trình kỷ luật ông Trung Ngọc Anh cũng lâu hơn và khó khăn hơn những người khác. Tất cả đều phải đúng quy trình. Hiện nay, sự nghiệp chính trị của ông Trung Ngọc Anh như đang bị trồng vào thòng lọng. Những sợi dây thòng lọng ấy chính là ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải ai khác. Cứ sau một thời gian, ông Trọng lại thít chặt một ít. Sự nghiệp chính trị của ông Trung Ngọc Anh xem như không còn cơ hội thăng tiến nữa. Giờ phải chạy chọc làm sao để không bị vào tù, chứ không thể nào hy vọng của sự nghiệp thăng hoa. Hoặc tìm cách trốn ra nước ngoài, nhưng rất khó vì hiện nay ông ta đang bị canh giữ nghiêm ngặt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Hà Nội cũng đang chờ ông Trung Ngọc Anh. Chiếc ghế chủ tịch thành phố Hà Nội xem ra là chiếc ghế có rất nhiều hung hiểm ông Nguyễn Đức Trung đã vào tù khi đang ngồi chiếc ghế này và giờ thì Trung Ngọc Anh cũng đang sắp phải vào tù nốt. Nếu không lo chạy trọt từ người cao nhất thì e rằng ngày ông Trung Ngọc Anh đoàn tụ với người tiền nhiệm Nguyễn Đức Trung trong nhà lao sẽ không còn xa nữa. Số phận của Trung Ngọc Anh như ngàn cân treo trên sợi tóc, cứ mỗi lần Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhóm họp là một lần ông Trung Ngọc Anh lo lắng. Tốt hơn hết, ông Trung Ngọc Anh nên chờ đợi tình huống xấu nhất.